khi còn chân đất nằm mơ xong theo tình ai cất ngậm mùi khúc ta sao thương em anh xem ngàn mây làm cái gì cho ngâu hồn say từ khi còn đàn đông mẹ cha muốn đến cho đôi tình nhân ngay từng vùng trời thu yeah, yeah Để được ôm em, anh đã mơ rất nhiều lần Trong em mơ rất nhiều tuần, chỉ là đắm đuối Không thể nào mà nói bằng lời, baby không thể nói bằng lời Cause you, you, you, you, cho say Say rồi em đã lăn quay Anh nào may mắn chọn ngày à buộc em thấy nhẹ em cho xuống mà lên bay. Để xưa em đất ngây thơ em nói yêu tôi em chỉ mong sao ta mãi mãi bên nhau Trong lòng tôi luôn cao khát yêu em em anh thức xuyên đêm không lo nghĩ tương lai thật đẹp trên tay baby ơi em xinh nhất đêm nay đôi mắt long lanh như là một sister How should I yêu đương khó quá đi, chạy về khó với anh một người luôn yêu em nhớ chắc chắn sẽ không có ý nghĩa em phải buồn được đâu ngày mà anh em tao bung ba trên chiếc honda ngày mà tao không lo tương lai tắm nhang ông bà ngày mà tao lưu linh lưu ban cấp sớm làm tăng ngày mà tao vô ô vô lo che cho ngàn tàn anh em tao cắt máu nấu cháo và thề non chơi bao năm bên nhau đến nay nó vẫn còn thời trẻ cháu ham chơi đó tao còn non Giật mình tao lên hay trong gương tóc râu sao dài thòn Yêu là đâu, thương là đâu sao cho mong người đi về đâu vẫn nhớ về từng là có không khi nào Tay cầm tay, thương là thương sao chờ mong ngày mai ai biết ra sao Người có đi xa tận phương trời Yeah.